Rồi xin chào cả nhà nhé à, Hôm nay mình à, được thằng bạn ha, nó cho hai cái lo nè Đây, hai cái lo hai tấc này. này chỉ có hai tấc thôi nha nhưng mà cái hàng cái dòng này là dòng nội địa mình thấy nó cái côn nó cũng to nữa, làm ba mấy Đấy, rồi thêm cái cặp chép đây chép nhìn nó cũng thấy khá là chắc chắn nha. Đây. Nó nói nó mua đâu đặt hàng ở đâu cũng mua mà khi mình đo thì à, lo này nó có 3 ôm 4 ôm gì thôi nha để mình đo mọi người xem này nó có tầm 4 ôm thôi nha này à, 4 ôm nó nhảy quá đó là 4 ôm thì không thể nào mà lắp lo gia đình được mình à, sẽ dùng một cái mạch lo kéo để mà mình làm ha mình làm một cái mạch hát cái này mình kêu là lắp ráp nữa ha thì còn đây là cái mạch lo kéo nè này lo này à, cái mạch này hồi nào mình cũng không biết nữa nhưng mà mình à, thấy tiện một cái là nó còn nó còn luôn cả cái bo tổng nè là bo trộn á còn mạch mít luôn nữa nè đó, đó là mình làm tại vì ở đây mình à, cũng có một cái mạch nữa chóng mặt này nhưng mà bluetooth bluetooth mình lấy ra rồi nè và cái à, bo này không biết thấy nó biến trở rồi nó bị xét hết rồi tại mình để lâu quá cho nên mình làm cái bo này cái mạch này ha rồi à, sẵn mình cũng như mình trả lời à, anh em mà hỏi mình á, là đấu lo kéo như thế nào mà mình hỏi câu đó mình cũng không biết trả lời sao ha nhưng mà thôi nay mình là sẵn mình lắp ráp luôn thì cái mạch lo kéo thường thường thì nó như thế này ở đây nó có hai đường dây bự này thì để cho đi vào công sức nè nắng nguồn trực tiếp nè dây nhỏ này nè là dây sạc ừ. thì cũng tùy theo loại thôi nhưng mà đa số là như vậy đa số là nó sử dụng là dây to là để làm nguồn à, nắng nguồn cho công sức còn à, dây nhỏ là nó để dùng mạch sạc rồi bây giờ thì mình sẽ đấu lại ha là cái này lâu lắm rồi mình cũng không có đụng tới không biết còn chạy được hay không còn chạy không được thì mình cũng phải sửa ha sửa để mà mình xà mình à, cho nó chạy rồi mình gắn vào cái lo hai tấc mình thấy cái lo nó cũng khá chắc chắn và thêm cái cun nó to mà mình nói nó nói là hàng nội địa nội địa thì cố gắng à, sửa cái mạch này đi rồi cái mình làm một cái thùng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để hát nghe chơi thử cái nó như thế nào đi thấy cái cặp chép cũng hơi thích thấy cặp chép rất là đẹp cặp chép rất đẹp luôn rồi mình sẽ hắn lại ha ở đây như đây thì à, ba con dây này thì chỗ này nó bị đứt chắc bị chuột cắn đảo lại cái viên dây nó đứt chỗ nào thì à, mình nói là chỗ đó ha đây là để mình coi coi ở đây là nguồn bên đây là nguồn sạc để mình xem lại nhé 315V à, cái cọng dây này chắc uh, chế nguồn gì đấy ổng trời nó tháo ra hết đi có chế có cháo gì tính sao giờ làm cho nó gọn gì này gì đây cái gì đây chẳng hạn này gì mát còn ở đây là ở đây là chỗ này cấp nguồn ha này cấp nguồn lên bo mít chữ gì hết vậy cắm điện vô đi cắm điện vô mình đo thử ha nó xì khối không DC đo chỗ này nó sẽ có nguồn DC đây nó có 17V nha 17V <clears throat> rồi đây là hai tụ lọc nè ờ à, 25 à ở đây tụ lọc là mình sẽ đo chỗ này nó sẽ có cũng tầm khoảng hai mươi mấy volt đây nó có tầm 18V ha 18V7 như 19V tụ dưới này cũng có 18V7 luôn ha rồi mình đo tổng hai bên của nó rồi nó có tầm 37V6 ha thì 37V6 mới à, rút ra cái 37V6 thì nó mới có chạy cho đủ cái công suất của cái cặp sò này ha 5198 và con A1941 thì nó tầm khoảng 40 mấy volt và nó mới chạy được cho cái à, cái này cho cái mạch công suất này <clears throat> rồi tiếp theo thì uh, nguồn đã có nguồn đã có nguồn cấp đã có vậy thì mình sẽ tìm đến cái phần uh, cấp nguồn ha cấp nguồn cho bo bo trộn mình sẽ làm từng phần cho mọi người cũng giống như mình làm ha rồi ở đây để mình này là nguồn gì đây để mình xem thử ha mình cắm lại cắm lại đây dắt tầm 5V cấp và Bluetooth à đúng rồi mọi người đây 4.8 ha để cao cao lên bỏ cái biến áp qua đi ha ở đây 4.8 đây 4.8 rồi cắp vào bluetooth thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái bộ bluetooth giờ bộ bluetooth kia không có mình sẽ lấy cái bộ bluetooth này mình mình không nhớ là cái đầu nào đầu dương đầu nào đầu âm luôn bây giờ mình đo lại cái nha và thu mua điện thoại điện thoại hỏng ai mua điện thoại hỏng à, chân âm bên ngoài ha dương trong âm ngoài dương bên trong âm bên ngoài kiếm cái sợi dây nghe, dây nhiều lắm mà mất tiêu rồi dây ờ, lấy cái dây của quạt gió ha rồi mình sẽ lấy một con màu đỏ một con màu xám đi lấy một khúc trước đi rồi tính sao rồi thì bây giờ mình sẽ nói ha cái này là dương bên trong âm bên ngoài nè à, mình đang làm thì nó có khách nó rồi mình sẽ làm từng phần cho mọi người xem à, sau này anh em mà mới à, không có biết nó cũng biết được làm luôn nay thì nó rảnh nè mà cái việc vay với làm thì nó hơi lu bu quá à, mình sẽ cố gắng mình ra nhiều cái video à, chia sẻ về cái cách sửa còn anh em nào mà xem mà giờ không biết cái phần nào thì cứ alo cho mình ha thì ở đây mình không có chui mình sẽ hàng trực tiếp luôn ha mát bên ngoài mát bên ngoài alo cho mình nếu mình biết thì mình sẽ nhưng mà mình chỉ xong rồi hay mình hướng dẫn cho anh em xong rồi á nếu mà được hay là không được gì cũng nhắn lại cho mình tiếng à, em ơi anh ơi được rồi hoặc là chưa được à, không được cái gì ha rồi mình sẽ cắm điện thử ha đây à, và Bluetooth lên ha vậy là chỗ này là nó đúng với cái phần uh, Bluetooth rồi lỏng lỏng vậy rồi được ha chỗ này nó hơi lỏng ha để mình đi à, lấy miếng câu nến để đi để tí sau đi rồi cái phần này xong rồi mình sẽ tìm tới à, bây giờ trước tiên á là mình à, đo nguồn đã đủ rồi à, mình đo kiếm nguồn bluetooth đã có rồi à, còn cái bây giờ mình sẽ đi tìm cái nguồn để mà cấp cho cái à, cái bo này thì với cái bo này thường thường thì nó sẽ có tầm là 8V ha đây chỗ nào có 8V thì mình hốt cái chỗ đó đây 7808 này nguồn lên là bao nhiêu đây kia là dây gì đây vứt đi Rồi mình mò lại sao ha ờ rồi ở đây kiểm tra thì mình chỉ thấy ờ, ở đây nó có một cái giắc nhưng mà nó không có để một ờ, vôn ha thì ờ, rồi nó gãy cái chân luôn rồi lát hàng để cái này lâu quá không có làm nó bị ờ, ở đây nè thì mình sẽ kiểm tra chỗ này xem cái phải ờ, nguồn cấp hay không ha rồi mình sẽ để đồng hồ lại bluetooth lên rồi mọi người thì nó uổng đang chạy mà rồi ở đây 6V này. sáu v nè chạy đồng hồ sáu v một buồn mộ mình rước cưa luôn phải không sáu bình hai à, giờ mình sẽ câu ha mình sẽ đấu xuống dưới bò xích trước khi đấu mình sẽ tìm cái, à, cái chân L, R ha đây LR thì mình sẽ nối ba sợi dây vào đây ba dây tín hiệu ha à, à, nó cắn này. cắt solar rồi mọi người đợi mình nói ha thì à, tín hiệu LR này thì mọi người dùng cái dây này à, dây lọc nhiễu này nè đặng cho nó đỡ cái tiếng ù re và từ cái LR này mình đưa trực tiếp lên trên cái cái à, này trên bo à, bluetooth bluetooth rồi như vậy là mình đã đấu xong ha rồi tiếp theo rồi mình sẽ tìm cho cái nguồn cấp cho cái à, cái bo bo trộn này à, trước tiên là mình sẽ lấy tín hiệu mình cấp cho nó ha. là LR nè là tín hiệu cấp cho cái bo bo trộn này tại sao kêu bo trộn thì bo trộn tức là nó vừa trộn cái phần chỉnh nhạc và cái phần à, mô xích vào ờ, echo vào đây luôn là kêu bò trộn rồi cái thứ nhất là mình đã làm xong ha là tìm tín hiệu và cái thứ hai nó chính là nguồn thì nguồn ở đây nó cấp nè mọi người nhìn ở đây có cái chữ nè rõ à, ao nè mát nè 15V nè thì mình sẽ tìm cái nguồn để mà cấp cho cho nó giờ cấp tín hiệu xong rồi giờ mình cấp nguồn à. thì à, mình sẽ đo ở trên đây cái phần nào mà bằng cấp nguồn thì mọi người nhìn ở đây không phải bo nào cũng giống nhau nhưng mà mình phải xác định nó xong rồi mình mới à, mới gắn là nó dễ nhất mình xác định là mình xác định nguồn cái phần nguồn thì ở đây um, ở đây nó có mọi người thấy ở đây nó có hai cộng nè thấy không bên đây là mình ví dụ nha nếu mà bên đây là hai cái này là 14V đi thì mình đo hôm uh, lúc nãy là 16V thì bây giờ bên đây 16V và bên đây cũng 16V thì 16V bên đây là để cấp cho sạc ha và 16V bên đây để cấp cho cái phần à, nắng nguồn à, cấp cho Bomusic thì bất kỳ cái à, cái phần nào nó cũng vậy thôi thì ở đây mình đo ở đây được nè rồi mình sẽ cắm điện ha mình cắm điện mình đo nè. rồi mình cấm điện rồi mọi người sẽ đo ha rồi mình đo cái phần nào 15V thì bên đây là mọi người thấy đây nó ghi vậy 15V đây 15V mọi người thấy đồng hồ không? À, 15V